đang uh, xin chào bạn sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn cần ờ, ba uh, khúc power kicking độ cứng bx cần này cần dựng các bạn nhé hay đang vừa dựng xong đang chuẩn bị cho em nó lên đường còn power king này do hãng asino sản xuất các bạn nhé quen à, à, màu khói màu thuốc ấy quen à, fusic cái này quen chất lượng hơn dòng inox quen trắng kia tại sao phải đang dựng ngược cái khoe này là có chủ định của nó nha các bạn nhé không phải là đặt lỗi đâu các bạn nhé nó chống xoắn đây gọi là khoen đề ba quay ngược lại là chống xoắn cước ờ, rất tốt đấy đây ạ à. khoen ờ, chữ Fuji đây các bạn bạn nhìn rõ chữ Fuji đấy ờ, dựng xong màu ghi hoặc màu khói thì cũng là, là của nó khá là đẹp đang cải đi vàng đen kết hợp đây là khoen đề ba nhé khoen ờ, cuối từ gốc lên đang ờ, sẽ quay ờ, đốt gốc cho các bạn xem Rồi. gốc này đây là pad uh, Fuji Đấy. đang uh, vừa nhập một lô bát này về đang dựng không kịp các bạn không thời gian lúc vâng, các bạn gọi máy toàn để chế độ im lặng vì đang làm muốn tập trung cao à, không muốn độ sai lệch à, các bạn thông cảm Nhìn, à, phần à, chui đít này khá là đẹp chui ạ đây cái lốt à, kẹp à, để quay keo các bạn nhé à, hơi à, đang ờ, hơi bị lỗi chút đấy chắc là chắc à, bác này có thể bỏ qua được đấy, phần trôi cần như vậy đốt ờ, gốc này tiếp đây là đốt ngọn đây Hải đang ờ, sẽ quay cái đầu alo chống xoắn các bạn đặc biệt là cái cần này à, Hải đang lấy đặt cái khoen này là khoen to Đấy. lỗ rất to cái đường kính này của nó là 8 ly các bạn nhé Đấy. cái đường kính này của nó 8 ly các bạn nhé ở ờ, cái với cái bộ khoen này à, bộ khoen này đang à, đặt là do bác có thể đánh dù được Đấy. tại sao nó to như vậy to như vậy thì để các bạn ấy đánh dù nó thoát thoát cước này à, đang sẽ đo các bạn đường kính uh, trong lòng của nó và nó sẽ xiên qua các loại khóa Đấy, các bạn nhìn nhé gần 8 đi đấy đấy hải đang đo hơi lệch thước một tí về nó hình như là cong thước độ chuẩn nó không đấy. các bạn nhìn à, chữ Fuji đây các bạn đấy. tiếp đến à, khoen thứ hai khoen thứ hai đường kính này cũng to các bạn hải đang không nhớ nhưng hình như là 12 thì đúng hơn hay là 10 đấy chín các bạn đấy nói chung là cái bộ khoe này đang đặt cho các bác đánh dù cho thoát các bạn đánh dù thì ờ, ok đấy. đường chỉ đường viền rất nét các bạn nhé đấy. Đây, bạn nhìn đường nét đấy, keo rất bóng rất đẹp đấy. à, nhìn là chữ Fuji đấy Fuji đấy là dạ. Đấy, vừa rồi Hải đang uh, ờ, sinh đã giới thiệu các bạn ờ, cần power king trước thì Hải đang chưa vào keo quay các bạn phần phôi đa số là phôi nhiều giờ Hải đang còn thời gian để quay cái phần vào keo và lên khoen xong chuẩn bị gửi cho khách đang ờ, Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing